có nên đầu tư bất động sản trong thời điểm này và chờ hết dịch thì bán chốt lời vâng tất cả sẽ có trong video này của chúng ta Từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, đặc biệt là tốc độ lây lan ghi hiếm gấp nhiều lần so với ba đợt trước, đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hơn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Trong đó, một số phân khúc đã rơi vào tình trạng đóng băng, các phân khúc còn lại duy trì hoạt động cũng buộc phải giảm giá hoặc các lỗ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thị trường bất động sản Bình Phước, đặc biệt là thị trường BKMX, Đồng Phú, xem chúng ta có nên đầu tư tại đây hay không ạ. À? Cả nhà hãy cùng theo trong mình và hiện tại thì cả nhà đang xem những hình ảnh mới nhất của Bkmax Đồng Phú cũng như là trung tâm hành chính huyện Đồng Phú nha cả nhà. Và con đường mà cả nhà đang thấy đây chính là con đường DT741 và hướng này là hướng đi về thị xã Đồng Xoài nha cả nhà. Dọc trên tuyến đường DT741 tại Đồng Phú này có đầy đủ các tiện ích ví dụ như ngân hàng, bách hóa xanh, thế giới di động, chợ Đồng Phú, siêu thị Copmart và nhiều cơ quan hành chính khác. Điều đặc biệt ngay tại vị trí chúng ta đang sinh sống cũng như đang ở đây và đây chính là trung tâm hành chính hiện, Đồng Phú là một trong những vị trí rất quan trọng mà Bicamex sẽ là một trong những cái vị trí để mà đặt trụ sở ở đây và giao dịch tất cả những uh, thủ tục giấy tờ cũng như là những cái gì liên quan đến đất đai vâng ạ câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bàn đó là chúng ta có nên mua bất động sản ngay tại thời điểm này bất động sản ngộp thật là bất động sản giảm giá sâu. Hiện tại mà có rất nhiều nhà đầu tư đang muốn bán ra khi mà những nhà đầu tư này đã đầu tư trước kia và hiện tại đang kẹt tài chính cho nên đang có nhu cầu bán ra với giá rất là hấp dẫn với giá cực kỳ rẻ đúng không ạ vậy lý do vì đâu chúng ta sẽ tìm mua những sản phẩm này và để có những sản phẩm này chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chúng ta tìm hiểu thị trường như thế nào tất cả chúng ta phải làm rõ để chúng ta có thể đầu tư tốt nhất và đặc biệt là tại thị trường BKMX Đồng Phú nói riêng và thị trường Bình Phước nói chung. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ về những vấn đề này nha cả nhà. Để chúng ta có một cái nhận định chính xác và rõ ràng hơn thì chúng ta hãy nhìn lại bức tranh. Đó là bức tranh làn sóng phát triển công nghiệp từ Bình Dương sang Bình Phước. Vâng, ở Bình Dương thì sau hơn 20 năm tách từ tỉnh Sông Bé thì Bình Dương được biết đến là địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, hình thành các khu đô thị thông minh. Trong những năm gần đây, thì hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước có sự phối hợp chặt chẽ cùng nhau thúc đẩy nền kinh tế vươn lên tầm cao mới. Nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương như BKMX IDC đã triển khai các dự án lớn tại Bình Phước. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Phước thì có khoảng 50 dự án của các nhà đầu tư Bình Dương với tổng vốn đăng ký lên khoảng là 2.900 tỷ đồng. Từ năm 2015, Becamex IDC, doanh nghiệp góp phần lớn trong thay đổi diện mạo của Bình Dương, Đại Bắc Tây và triển khai dự án khu công nghiệp Becamex Bình Phước tại huyện Trân Thành của tỉnh Bình Phước. Dự án có tổng diện tích là 4.600 ha, trong đó có khoảng là 2.400 ha đất phát triển công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị. Khu công nghiệp Becamex Bình Phước có vị trí giao thông rất thuận lợi, nằm ngay trên tuyến quốc lộ 14, thuộc cửa ngõ giao thông quan trọng giữa Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Đến năm 2020 thì tập đoàn BKMX tiếp tục ký kết thỏa thuận với tỉnh Bình Phước về việc xây dựng khu công nghiệp Đồng Phú với diện tích 6.300 ha, vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được xây dựng theo mô hình công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Theo đó, hơn 3.100 ha dành cho xây dựng và phát triển công nghiệp 3.100 hecta dùng để xây dựng đô thị và tái định cư với nhiều loại hình nhà ở khoảng 100 hecta dành cho phát triển dịch vụ. Song song với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, chính quyền Bình Phước cũng có những thay đổi ấn tượng trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, triển khai chính phủ điện tử, đẩy nhanh tốc độ thao gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa của Bình Phước nói chung. Các địa phương như Trân Thành, Đồng Phú nói riêng đang trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Kinh tế có cánh, hạ tầng giao thông thông suốt, các khu liên hợp công nghiệp, đô thị dịch vụ được đầu tư xây dựng chính là các yếu tố giúp Bình Phước trở thành điểm đến an cư lạc nghiệp của hàng ngàn người từ khắp nơi trên cả nước. Nhìn lại quá trình phát triển trong 5 năm trở lại đây, có thể nói rằng sự hợp tác giữa Bình Phước và Bình Dương đã tạo đà cho quá trình phát triển, thay đổi diện mạo mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đặc biệt là sự bứt phá giá trị bất động sản tại tỉnh Bình Phước. Và wow, những hình ảnh mà cả nhà đang thấy đây chính là tuyến đường số 4 và ngày hôm nay Toàn Thành Phát sẽ cập nhật tiến độ thi công và những hình ảnh mới nhất của tuyến đường số 4 cho cả nhà chúng ta cùng xem nha cả nhà. Như cả nhà được biết, thì vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và BKMX IDC đã tiến hành làm lỡ động thổ khởi công tuyến đường số 4. Tuyến đường số 4 là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối từ đường DT 741 đến đường cao tốc Đồng Phú Bình Dương có tổng chiều dài là 8,2 km và lộ giới là 42 m với tổng vốn đầu tư trên 29 tỷ đồng. Đây là một trong bốn tuyến đường quan trọng kết nối từ trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu công nghiệp BKMX huyện Đồng Phú và khu công nghiệp Megamex huyện Đồng Phú này có tổng quy mô là 6.300 hecta đang được chuẩn bị thi công nha cả nhà. Thì à, trước đó hai tỉnh đó Bình Phước và Bình Dương đã triển khai dự án có tổng vốn đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương đỡ thông 4 tiếng trên trục đường DT741 kết nối vào đường Đồng Phú, Bình Dương cũng như là khu công nghiệp BKMX Đồng Phú. Tuyến số 1 có tổng chiều dài là 5,6 km và lộ giới là 32m. Tổng vốn đầu tư lên đến 26 tỷ đồng. Tuyến số 2 có chiều dài là 4,2 km và lộ giới là 65m. Tổng vốn đầu tư đến 46 tỷ đồng. Tuyến số 3 có tổng chiều dài là 6,1 km và lộ giới là 42m với vốn đầu tư lên đến 21 tỷ đồng. Cả bốn tuyến đường này tạo thành huyết mạch quan trọng kết nối hệ thống các khu công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của tỉnh Bình Dương với các khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Bắc Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Đồng thời, tiếng tạo lực đã góp phần khai thông mở lối cho những ông lớn như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhân rộng địa hạt cũng như là vị trí địa lý để mà khai thác tiềm năng về mạch chất lượng cũng như là về kinh tế góp phần tạo động lực đỡ các khu công nghiệp giữa hai tỉnh cùng nhau cộng hướng mà phát triển. Và vị trí mà chúng ta đang thấy trên Flycam đây chính là ngã năm ấp Đông Sơ là một trong những vị trí vô cùng chiến lược nha cả nhà. Đây là một trong những vị trí mà rất là nhiều nhà đầu tư đã và đang tiến hành tìm kiếm những sản phẩm trên tuyến đường này. Và hiện tại toàn Thịnh Phát đang có rất rất là nhiều sản phẩm trên tuyến đường này với nhiều mức giá khác nhau và với những cái lô và diện tích khác nhau. Ví dụ như 5 nhân cho 45 giá là 1 tỷ 3 thật có những lô lên đến là 27 tỷ với những diện tích cực kỳ lớn. Như vậy thì cả nhà có thể liên hệ cho Toàn Thịnh Phát theo số điện thoại 0972 332 894 để mà Toàn Thịnh Phát có thể là cung cấp những sản phẩm ngay cho cả nhà và cả nhà muốn ờ, biết thêm thông tin chi tiết thì có thể hỏi ngay trên Zalo nha cả nhà. Hoặc là Toàn Thịnh Phát sẽ sao những lô đất này vào những buổi livestream của Toàn Thịnh Phát. Còn trên video này thì Toàn Thịnh Phát sẽ cập nhật um, tiến độ thi công cũng như là những mạch mà uh, à, BKMX đã làm được trong tuyến đường số 4 này thì tuyến đường số 4 này thì à, hiện tại tiến độ thi công đã làm tới cái chỗ cái vị trí mà cái con suối mà mình đã quay cách đây ở đầu video cả nhà như cả nhà thấy ạ à. à, thì đã làm tới đó rồi nha cả nhà thì bây giờ chỉ việc là tiếp tục làm những đoạn bên trong nữa và dự kiến là đến tháng 4 năm 2022 thì tiếng số 4 này sẽ là tiếng được thông tiếng đầu tiên và ngay sau đó là khu công nghiệp BKMX sẽ được hình thành nha cả nhà sẽ được hình thành và sẽ được khởi công sẽ được khởi công đó mà xây dựng khu công nghiệp BKMX nha và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thịnh Phát để Toàn Thịnh Phát ra nhiều video hay hơn và có nhiều thông tin hơn để cho cả nhà cùng nắm thông tin tại BKMX Đồng Phú nói riêng và của tỉnh Bình Phước nói nói chung bên cạnh đó thì có một số những sản phẩm mà trên những tuyến đường khác như tuyến đường số 1 tuyến đường số 2 tuyến đường số 3 và tuyến đường số 4 và toàn thịnh phát sẽ làm cho đến khi nào Vicamex đồng phú khởi công cũng như là hình thành thì dự kiến tầm khoảng là 3 năm đến 5 năm hoặc là 7 năm và cả nhà thấy đây ở phía bên kia con suối ạ à, ngay vị trí mình nói à, phía bên kia con suối chính là cái vị trí mà Vicamex đã đang triển khai nha cả nhà đang triển khai làm cơ sở tầng tức là múc đất rồi lên và di chuyển sang lắp mặt bằng ở cả nhà và đã làm tới đây rồi nha cả nhà và tính từ cái vị trí đầu đường đầu tiến đó là đường dt 41 đi vào đây thì đã làm khá là khá là nhiều và chỉ tầm khoảng 2 tháng thì toàn định phát dự đoán thì tầm khoảng 2 tháng sắp tới nữa thì tuyến đường số 4 này sẽ được sang ủi mặt bằng giống như thế này và tầm khoảng là 4 năm tháng nữa thì tuyến đường số 4 sẽ rất là đẹp sẽ rất là đẹp nha sẽ rất đẹp khi mà sang lấp mặt bằng còn cái việc mà đổ đá đổ nhựa hoặc là lên nhựa thì cái đó làm sao làm thì chắc chắn là Megamax sẽ hoàn thành vào khoảng tháng tư và nếu như có uh, nhanh hơn hoặc là chậm hơn thì toàn thành phát cũng đón là tầm khoảng là một tháng hai tháng thì cũng lắm là 3 tháng thôi và cái này là chắc chắn là uh, cái việc mà mình chấp nhận được tại vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố ví dụ như là thời tiết hoặc là dịch bệnh như thế này ạ à và trên kia tuyến đường này ngay vị trí mà mình đang bay đi ờ, lay cam đây toàn thành phát đang có rất nhiều, nhiều nguồn đất nha cả nhà rất nhiều nguồn đất tên tiếng số 4 này và đặc biệt có diện tích ờ, khá là hợp lý đó là 5 nhân cho 40 hoặc là 10 nhân cho 40 giá khoảng là 1 tỷ 3 hoặc là 2 tỷ 6 trên một lô và có một lô duy nhất là 2 tỷ 27 tỷ cả nhà hãy liên hệ cho toàn thành phát nha cả nhà hãy liên hệ cho toàn thành phát theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thành Phát để Toàn Thành Phát sẽ ra nhiều video hay hơn và cập nhật những sản phẩm tại Bicomex Đồng Phú cũng như là những sản phẩm tại Bình Phước, Bình Dương. Toàn Thành Phát xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau.